Đây cả sai như này các bạn này Cả chín cả xanh chín còn là còn nhiều hơn xanh các bạn ạ Đây có những chùm chín hết cả chùm như này chín đồng đều tức là tạo cái độ chín đồng đều đây các bạn này trên tay tôi đây bốn quả chín cả bốn luôn chín liền trong cùng một lúc và ngày hôm nay là nhiệt độ thời tiết là 9 đến 10 một độ nhưng mà tại dùng cà chua này tỷ lệ chín rất nhiều chúng ta có thể đi Vì ví dụ như cái chùm này cũng chín cả chùm các bạn này chùm này này đây là chín đồng loạt như này những cái chỗ này nó cũng chín nhiều các bạn trên cây của các bạn chín như cả ngắn luôn đây. đây đây nó lặng quá nó rễ hết cả xuống các bạn ạ mình có thể đến những chùm khác đây ví dụ như đây này đây nó chỉ cả chùm các bạn đấy cái chùm này có 5 quả 5 quả thì chị chín cả bốn luôn Đây, quả tay thôi Tôi lưng cái quả lên cho các bạn nhìn thấy nhé Đây là chùm bên kia cũng vậy Đấy, nó chín đồng loạt đây ạ, à, nó chín đồng loạt Chín rất nhiều Đấy. Nhưng mà dùng cái phân này thì nó lại treo được ở trên cây lâu hơn các bạn Cho nên cho dù có chín mà các bạn chưa kịp thu hoạch Thì vẫn cứ để trên cây được các bạn nhé, không sợ dụng Đấy, sai như thế này tiền lệ sai thì không phải lọt bàn rồi ông Đông là ở đây cà có có bị rụng không ạ? Cà không không bị rụng. Đây các bạn nhìn uống là hoàn toàn không rụng tí nào. Đây là ông lại ờ, ăn luôn ạ? Cà nó không ờ, phun uh, thuốc chống lấm không phun thuốc lấm không phun không phun thuốc sâu. Nên cà là cứ ra đồng là cứ khát nước là cứ ăn theo lực thế là ăn thoải mái không bao giờ bị làm sao cả mà mọi bà con đây là toàn người ta ra ruộng người ta mua à. mua và phụ nữ người ta về toàn toàn sống người chấm đường người thì chấm muối thế cho nên là, là ăn cái cà chua này cái nguyên cái cà chua là có chất rất nhiều chất collagen thì để làm cho con người ta nó nó nó, nó da nó hồng da nó đẹp ra này, quả này vâng đúng rồi có khi cắn ăn thì nó lại nhiều bột hơn ui nhìn anh ăn thì em cũng thấy thèm quá <laughs> thưa các bạn là <laughs> cà chua này khẳng định là cà chua sạch và để chứng minh điều này thì tôi có thể ăn thử cho các bạn xem <laughs> đây ạ thưa các bạn là sau khi cắt ra thì nó dày thành như này Nó dày thành như này Và nó đỏ tươi Quả này cũng chưa chín lắm đâu Để xem quả này có chín hơn không ạ Rồi Đề nghị ông cắt quả cà chua ra Trước hết là ta nhận xét về quả cà chua Đứng từ bên kia Đứng từ bên kia Đây Đây Cắt ra ruột đỏ như gấc các bạn này Ruột đỏ như gấc rất nhiều bột vâng Ê, dựng lên lấu này thì... nó chống nấu nó, nó nó tan ngay nó không dai nó không nhiều bột nấu nó tan nó không dai như là cà chua chợ phải không ạ vâng mà tôi ăn thử để xem là nó ngọt như nào các bạn nhé đây cái cái cuống của nó thì rất là xinh à, tí nữa mình có thể ngắt những quả khác nữa cái cuống của nó rất xinh và cái quả cà chua này nó rất là chắc quả dày thành nhưng mà ăn thì lại rất nhiều bột phải không ạ? Vâng, nhiều bột. Vâng. Để chứng minh điều này tôi ăn thử cho các bạn xem nhé. Ừ. Ừ. <laughs> ngọt lắm các bạn ạ. Mới vào trong mồm đương nhiên là nó bột nó đã tan ra hết rồi. <laughs> rất là ngon. Tuyệt vời. Và trên ruộng cà chua này thì mình đã phải dùng bao nhiêu thuốc bảo vệ thực vật ạ? Tôi chả phun lần nào cả Không có thời gian phun Làm uh, năm sao lạc lè rồi làm uh, 4 sào lơ, hai sào cải bắp à, Kia, à, đây à. Ờ. Đây, cải bắp Trong cả một khu này của, của Thế cho nên là cái, cái, cái, cái, cái. Thưa bà con, cà chua là một cây dễ trồng và cho thu nhập cao. Nhưng mấy năm gần đây thì bà con miền Bắc nước ta phải đối mặt với những tình trạng như là cà chua chết héo, chết héo đồng loạt và bị vàng lá, son ngọn son lá và những cái bệnh như là mốc xương khiến cho à, rồi rụng quả khiến cho bà con phải à, mất mùa. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi làm một cái clip về hướng dẫn chăm sóc cà chua và bí quyết để bấm ánh để giúp cho cà chua sai hoa đậu quả và trước khi đến với phần uh, hướng dẫn uh, chăm sóc cà chua uh, thì uh, các bạn nhớ là đăng ký kênh của chúng tôi um, và uh, khi các bạn thấy rằng video của chúng tôi hữu ích thì các bạn hãy like share để chia sẻ đến mọi người thân với mong muốn rằng mọi người dân đều được hưởng cái đều được dùng cái phân Sinic này để đạt được cái năng suất chất lượng cao cũng như là dùng phân bón Sinic giảm được cái à, một số bệnh hại, tăng sức đề kháng giảm một số bệnh hại trên cây để tạo ra một cái nông sản sạch an toàn. Và sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với một đội à, cà chua của ông Lê Quang Đông ở thôn Nghĩa, Lại, xã Uy Lỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là một lão nông chi điền. À, một lão nông thi điền với bề dày kinh nghiệm trồng rau bầu trong nhiều năm qua và uh, À, nói về ông Lê Quang Đông thì chúng tôi đã có rất nhiều những video như là uh, ờ, mướp dùng phân bón silic tân phát Bắc Giang này, bầu dùng phân bón silic tân phát Bắc Giang này và cả lúa nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta đến với ruộng uh, trên diện tích là ba sào cà chua và ở đây là khoảng cách trồng cây dự, cây cách cây là khoảng 40 cm một cây. Và giống cà chua là giống cà chua giống mới. Đây các và bạn. ngày hôm nay đây từ gốc nọ sang gốc kia đây. Bác anh Đấy, lịch hôm nay là ngày mùng 6. Đây, đồ 2 gan. Ừ. Ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020. Đấy. Và ruộng cà chua này đã thu lần này là lần thứ 5 các bạn nhé. À, vâng thưa ông Lê Quang Đông, ông có thể chia sẻ những cái à, chi tiết là cái cách trồng từ đầu ạ từ đầu cái cái cách trồng uh, ờ, của cái ruộng uh, cà chua này ờ, quy trồng trình trồng cái ruộng cà chua này như nào ạ thưa ông <coughs> quy trình trồng bắt đầu khi thì cái khi làm đất thì, thì uh, làm đất uh, cứ một mét sáu thì mỗi luống là một mét sáu đất thế cày bừa à, gọn vun luống cao lên đấy là cái vấn đề làm đất thì chúng tôi trồng hàng đôi thế ừ, rồng vào hai má và cây cách cây ở 40 đến 45 phân vâng. thế khi trồng thì mình ờ, bồi chỗ cho phân gà à, mục cộng với lại ờ, phân gà mục rắc lên à, bổ chỗ sau xa vào là một cái thứ hai nữa là cái mặt luống ở chua rắc hai gói phân silic rắc mặt luống silic tân phát á xí đích Tân Phát Bắc Giang rác rác lên mặt luống và khi bắt đầu trồng thì xong thì chúng tôi bắt đầu là cái silic à, Bắc Giang gói ba lạng hòa là 100 lít nước thế là phun cộng mới lại cái siêu lân vâng. thế tưới à, vào gốc cây thì lúc nó đảm bảo nó nó sẽ không bị chết héo và nó cây nó sức chống chịu lấm rất tốt khi leo lên 20 phân thì những ánh nhỏ thì chúng tôi là bấm tỉa ánh nhỏ khi cây bắt đầu nó chia ánh to là ánh chia ra là mà hai nhánh to vâng. thì lúc bây giờ không bấm bấm ánh nữa không bấm ánh nữa và và cứ khoảng 10 à, ngày thì chúng tôi phun ờ, cái silic ờ, ờ, gói ba nạng mà hòa 100 lít nước thế chúng tôi đưa vào bình phun đều cứ 10 ngày phun một lần vâng. thế là chúng tôi cũng năm nay là trồng ba sào cà chua này không bị chết dốc cây nào cả đấy cũng cứ chủ quan thế nó hóa ra là theo cái hướng dẫn của các nhà sản xuất các nhà khoa học thì cả à, ruộng không bị chết một cây nào thế là chúng tôi chủ quan không phun cái thuốc bảo vệ thực vật không phun thuốc sâu mà cũng <laughs> không ờ, phun ờ, thuốc lấm thế nhưng đến nay bắt đầu cho thu hoạch cho thu hoạch thì đến bây giờ cái chất lượng của cà chua thì nó rất đặc rất lặng cân mà lại cà chua lại chín sớm sau khi thời tiết đến từng để màn hình nó che kín đến à, vụ rét này xuống đến 8 độ đến 10 độ nhưng nếu như cà chua không có phân Sinic Bắc Giang này bón vào ấy thì nó sẽ thời tiết lạnh nó sẽ ngân này là không không chín nhưng chúng tôi bón cái phân Sinic Bắc Giang vào thì quả là cứ chín đều rét nó vẫn cứ chín đây các bạn cứ dài nhà nó chín đây cái thời tiết hiện nay là tôi đang à, thu hoạch này là nhiệt độ 9 đến 11 độ thế mà chúng tôi cà là cũng cứ chiến đều để mỗi một xào ruộng này thì chúng tôi thu được à, một đợt vật quả thì khoảng được 2 tạ 7 hai tạ bảy là mình cho một à, một xào hay là cho một một, cho xào. một xào đấy cho một, một xào. xào một ngày thu và một một ngày thu vâng một ngày thu là một xào hai tạ bảy vâng và uh, cái cái cái, cái lứa thu nó có dài hơn không? Lứa thu cứ Đây, các bạn. khoảng chín ở cây cứ khoảng hai hôm là phải vặt một lần. Vâng. Hai hôm là phải vặt một lần. Vâng. Tức là hai ngày mình vặt một lần vâng. thì một sào sẽ được hai tạ bảy. Một hai so hai tạ bảy. Vâng. Đây, cà chua đây các bạn này rất là đẹp như này. Đấy. Và ở đây thì cà chua chín trên cây các bạn nhé. Chín trên cây đây mình nhìn đây là cứ hai ngày là vặt một lần rồi thì ta đến đây là là là hôm nay là đến nước vặt phải không ạ? Nay đến nước vặt. Vâng. Mà cà về đánh giá Ông đánh giá về cái cà này thì mẫu mã thế nào? Cà mẫu mã thì nó cầm đẹp lắm cầm lên. Nó... Vâng cái thứ nhất là, là chắc quả không bao giờ đứng đứng nấp ánh sáng không bao giờ bị bị bị bị quả nó không bao giờ bị dập lứt là một này vận chuyển thoải mái này là là là đổ đi đổ lại không bao giờ bị bị dập đứt quả rất chắc quả đặc quả mà lấu khi lấu lại này nó lại rất nhanh nhanh mềm nhanh nhuyễn tức là nó nhiều bột và nó nó nó nhiều bột vâng nó nhiều bột và cầm quả cà ông cảm giác là nó như nào nó nặng lắm giả sử như một thùng gà trước nó khoảng chừng 10 cân như một thùng gà này là được 12 cân 12 cân nó Đó. Vâng. nặng hơn cả thường nặng hơn cả bình và thường. đây thì không thấy có biểu hiện của mốc xương vâng. tức là mốc xương có nghĩa là cá nó chín không đồng đều các bạn nhé những bạn mới vào nghề thì có thể không hiểu được cái từ mốc xương là nó chín không đồng đều à, ờ, nó chín nửa quả lửa thì nó chín nửa thì nó xanh nhưng ở đây tuyệt nhiên là không có kể cả những đây kể cả những vâng ông hái tiếp đi ạ kể cả những cái quả cà đây các bạn có thể nhìn thấy đây này. nó chín ở trên cây và cái mã của nó rất đẹp như thế này mã nó rất đẹp đấy năm nay là là là, là cứ chủ quan là là là là không phun thuốc gì cả thế nhưng mà tưởng vừa rồi được tưởng vừa rồi là bị xương những mối cuối cùng này. qua mấy đợt xương thì lại không vì gì thì không vì gì cả <laughs> Hiện tại trên những cây cà chua như thế này thì ông dự đoán là nó có khoảng bao nhiêu bao nhiêu cân trên những cái cây như thế này? Đây ừ. là cà ừ. xanh, còn chưa nói cà chín. Những cây cà xanh như thế này là còn khoảng chừng Đứng 3 cân nữa. 3 cân nữa. Nhưng mà nó có ra kế tiếp không ạ? Nó ra thì bây giờ nó tập trung nuôi quả thì mình lại ờ, chăm bón là tưới phân xylit vào tiếp mới lại NPK mới phân gà rắc với gốc thì nó lại ra tiếp. Vâng thế và cái cái bà ông có thể chia sẻ cái kỹ thuật bấm ánh cho bà con như thế nào để tạo cho cái quả nó sai ạ Đấy, cái thứ nhất là là là, là khi cây nó lên nha cái ấm ánh ờ, ánh phụ bên cạnh <coughs> thì mình lấy tay nó mới ra cái mầm bé bé ở dưới thì lúc đầu mình, là cây mới lên cây mới lên khoảng được 10 phân nó ra các anh bé thì mình bấm các anh bé đi để tập trung nó ra khi cây nó bắt đầu chẽ ra nhánh đôi nhánh đôi hai nhánh đôi thì để thì để thì Ờ, lúc trong cái thời gian đấy thì bắt đầu nó vươn lên thì uh, sẽ mình sẽ cắt cái lá nó thông thoáng cái thứ nhất để để khỏi là uh, ẩm thấp rồi lâm bệnh đấy, để nó thoáng gốc và chua để mà nó tập trung nó vươn cảnh lên cây thế nhưng mà tôi nhiều việc làm vào hai mẫu ruộng nhiều việc quá cho nên là không chăm sóc được mà được như thế này vâng. cũng là rất mừng vâng đây ờ, thưa các bạn là thưa các bạn là khi mà cây đây chúng tôi uh, hướng dẫn ờ, các bạn nhé ví dụ như là khi mà cây nó còn nó đang phát triển mà nó lên thì <coughs> những cái ánh nhỏ này mình vặt đi quay gần vào đây những cái ánh nhỏ như này là mình vặt hết <coughs> vặt hết cái phần ánh ví dụ nhỏ này như đi. đơn là đơn giản mọi là mỗi năm làm ấy thì các gốc cây này thì cái thứ nhất đấy là nếu không có phân xi lích ấy thì cái, cái gốc cây này, này nó sùi ra cái lấm nó sùi như là sùi sùi sùi cái, cái lấm nó sùi lấm đây là cái hiện tượng là lấm mốc nó phát triển nó ăn vào cây thì nó sùi ra dần dần sau sẽ khô cây và là chết <clears throat> thế nhưng khi có phân này thì tất cả các cây là không bị sùi đây các cây đây à các các cây nó không bị sùi thế nó cứ lên thẳng nó cứ luột này. Thế, thì để đấy vâng Thế và khi mà nó lên được khoảng 40 phân Thì nó bắt đầu phát được những cái ánh to đây Ánh to đây, như ánh này này Đây, cái ánh này cái ánh này nó to khi, đấy, khi mà mình thấy những cái ánh to này thì mình bắt đầu mình mới để còn những cái ánh nhỏ phía này thì mình vặt hết đi mình không để thế và um, đây là chúng tôi uh, hướng dẫn các bạn luôn về cái việc uh, kỹ thuật bấm ánh vâng ví dụ như là đây những cái cành này nó là chính đây cái cái cây, cây này thì nó cái cành này cái nhánh này nó là chính thì cái phần ngọn này cái ngọn chính của nó đây cái, cái phần ngọn chính này thì mình không bấm mình không bấm các bạn nhé nhưng mà những cái nhánh phụ của nó thì mình phải bấm đi đây ví dụ như là thế này chiếu gần vào đây đây ví dụ những cái ánh nhỏ này thì mình bấm đi đấy hoặc là đây này cái đây, cái cây cây cà chua này nó có hai nhánh chính đây. Nó có hai nhánh chính đây Chiếu vào đây. Đây cây cà chua nó có hai nhánh chính như thế này. Cái nhánh này nó có hai nhánh chính đây. Đấy, hai nhánh chính đây nhá. Thì hai nhánh chính này ta không cái ngọn của những cái nhánh chính này ta không bấm. Đây cái ngọn này là nhánh chính thứ hai không bấm. Nhưng mà những cái ánh này những cái ánh như thế này thì ta phải bấm đi ta phải bấm cái ánh này đi để đấy ta bấm cái ánh này đi để cho nó tập trung nó nó nuôi quả nó không bị nuôi ánh đây ví dụ như cánh này cũng vậy cánh này cũng thế đây vặt anh này đi ta vặt cây ánh này đi đừng đấy vào thì nó ánh sáng nó che vào thì hỏng mất vâng đây những cái ngọn chính của nó đây thì chúng ta để nhưng mà những cái những cái ánh nhỏ thì ta lên lên bỏ đi thì nó không tập trung vào nuôi nó mới tập trung vào nuôi quả còn nếu như ta để những cánh đó thì nó sẽ tập trung vào nuôi ánh thì quả nó sẽ kém đấy nhưng ở đây thì ông lê quang đông là do nó cũng bận quá cho nên là cái sự tỉa lá là cũng không không ờ, làm được không không không làm được thường xuyên nhưng mà đây là kỹ thuật của máy như này cái cây lên ấy các cái ánh bé này ánh nó chưa phân ánh này to thì mình bấm ví dụ như các cái cái, cái cái cái ngọn như này bấm bấm bấm bấm cách đi thì cây bắt đầu khi phân ánh lên hai này thì lúc bây giờ mới bắt đầu để để ánh để ánh nó phát triển lên thế còn ở sau khi còn lá lên nó nó nhiều tốt ý, thì mình phải bấm như thế này thế bấm lá để cho thông thoáng ở dưới thôi để phát triển lên lá ngọn thế nhưng mà tôi bấm được một số nhưng còn công việc nhiều quá bận nó không bận quá thì là không bấm bấm được Đấy, còn sau khi nó nó phát triển đến bắt đầu ra quả thứ nhất thứ hai nó tập trung nuôi quả nếu giả sử như đơn giản là mình mà không bón tiếp lên được ấy, <coughs> thì nó sẽ tập trung hết nuôi quả còn mình nó khi bón ờ, phân vào ấy thì cái thứ nhất là sau khi cây nó lên nó bắt đầu có quả rồi ấy, thì cái mặt luống này phân gà ủ mục mình rắc lên trên chỗ mặt nước này trên trên mặt luống này mới lại à, cái phân uh, uh, đầu trâu uh, phân phân uh, NBK đầu trâu thì mình rắc vào mặt luống thế đi bơm nước vào té nước vào cứ thế là nó lên mà mình mà lúc nào phải lưỡi giữ ẩm không ướt quá nhưng không không không chỉ độ đủ độ ẩm thôi thì nó phát triển nó vừa lưỡi quả nó vừa lưỡi ngọn nếu chúng ta mà cho ít phân ấy, nó chỉ lưỡi quả thôi nó không lưỡi ngọn nữa thế cho nên là thì con là cái lứa nó sẽ lấy ít đi phải không anh dạ. thì nó sẽ không ra được nhiều đợt ừ, ờ, thì nếu mà không mình không bón phân bổ sung nó sẽ không ra được nhiều đợt nữa nó như cây mỗi cây nó đạt khoảng ờ, ba bốn cân thôi nhưng mà nếu còn mà mình bón bón tiếp thì vẫn cứ ra quả quả đều đây các bạn này quay gần vào đấy sau đây tôi có thể hái một cái quả này ra cho các bạn xem nhé đây quay gần vào đây đây tôi hái quả này nhé vâng đây Thứ nhất là nhận xét về cái cuống này Cái cuống quả đã đẹp nhưng cuống rất đẹp Và đây không có tình trạng rụng Tí nữa bạn quay ở những cái gốc mà ta có thể vào tận trong ta quay Cái cuống nó rất là đẹp như này Và cuống thì xanh, quả thì chín Cuống xanh, quả chín Và không có biểu hiện rụng Mà cà này nó rất nhiều nhiều bột các bạn ạ Đây này Ví dụ như mình cắt cái quả này ra Đây Quả này thì vẫn còn hơi xanh nhưng mà cho thấy là nó rất là nhiều bột như này Đấy, hoặc là như cái quả này thì chín hơn thì nó đỏ hơn đây nó rất nhiều bột như này đây nó rất nhiều bột như này đấy quả này ăn rất là ngọt các bạn ạ và ở đây thì nệ dụng là không có vâng thưa ông là để hạn chế ờ, cái cà chua thì người ta sợ nhất là cái mốc xương và dụng dụng quả thì vậy thì trên vườn đây thì không thấy biểu hiện đây này cho xuống những cái gốc này không thấy biểu hiện dụng và cũng không có cái tình trạng mốc xương thì bí quyết của ông đây là gì ạ cái này sau khi được à, nhà ghi sản xuất các cái phân à, linh các gia ấy thì trong nó có cái công dụng của các nhà khoa học ấy người ta nói là cái uh, khi các cái cây trồng ấy nó cần cái chất silic ra để làm khi cây có các cái chất chế lẫy thì cái cây nó tự tiết ra một cái chất nếu có lấm các cái bao tử lấm ở trên không khí nó bậu vào các cái lá cây này thì nó sẽ là làm hỏng toàn bộ lá cây nó sẽ là là là khô thối rồi được khô ra thế nhưng sau khi ờ, các nhà khoa học là bảo ờ, họ nghiên cứu ra là khi cây bón phân silic vào thì cây có hút được cái chất silic ừ, đấy thì cái cây nó tự nhiên nó tiết ra một cái chất nó bao quanh cái bao bao tử lấm cho nên là cái lấm nó không thể phá hoại được ừ, cái cây đấy là cái thứ nhất thế cho nên là cái tình trạng lấm xương nó chịu được khoảng 90 đến 95 phần trăm là không bị mốc không bị mốc xương cây chết thì hoàn toàn không bị chết đấy thế cho nên là trước đây chúng tôi là dòng ừ, cây là rất sợ là cây bị chết rũ khi bón tưới vào cái cây bắt đầu ra quả thì bắt đầu hiện tượng là héo và chết cây nhưng hiện nay chúng tôi không phun cái thuốc bảo vệ ừ, thực vật không mua thu lắm nhưng mà nó vẫn không vẫn chịu chống chịu được lắm Đấy, quả thì nó rất đặc bởi vì cái cây này nó phát triển ra là nó quả nó sản xuất ra các cái tế bào nó đông đặc thế cho nên là, là, là nó quả nó rất cứng chắc nhưng lại nhiều bột Đấy, cái thứ nhất là cái phân này thì chúng tôi làm một rồng một sao là hai gói phân này mỗi gói là phân xứ bắc giang mỗi gói 5 cân thế vãi cho một xào rồi sau vãi xong chỉ một lần vãi thế còn lần thứ hai thì cây nó lên là cái phân này ấy, thì mỗi một gói phân này thì hòa ra 100 lít nước cộng mới lại ờ, cái siêu lân thế mình tưới vào gốc đảm bảo nó tưới giai đoạn nào ạ ờ, tưới giai đoạn từ bắt đầu ờ, cây nhỏ thế tưới khoảng 10 ngày một lần tưới xong bắt đầu cây tốt thì dùng cái phân này tưới hòa làm 60 lít nước phun toàn bộ trên mặt lá mặt cây vâng. thì nó đảm bảo chống lấm được rất nhiều đỡ tốn công này không chết này lại ờ, cây lúc nào cũng cũng đầy đủ cái chất để nó gìn giữ cho cây để nó, nó chống nấm được rất tốt vâng. cái thứ hai là cái phân silic này nó có tác dụng là nó chín rất sớm cái thứ ba là nó chín sớm cái thứ ba là khi rét xuống thì thường thường quả cà chua nó ngân lại nó không chín Đấy, vâng. bắt đầu ấm lồm ấm lên thì nó, nó, nó bắt đầu chín nhưng đặc biệt là tưới cái phân này vào ấy thì cứ quả già đến đâu là chín đến đấy à, nó không trời lạnh, nó vẫn chín trời lạnh hôm nay là cái thời tiết được 9 đến 11 độ nhưng mà cà vẫn cứ chín đều à. cứ hai hôm hôm nào cũng phải vặt vâng. thế cho nên là nó có mấy cái tác dụng như thế thế cho nên chúng tôi cũng à, thực tế là là, là khi ờ, nghiên cứu ờ, các nhà khoa học thì người ta khuyên cáo là phải đưa cái phân silic thật vào nhiều vào cái sản xuất nông nghiệp này thì cái năng suất cây trồng và chống chịu lâm bệnh được rất tốt vâng. đỡ được cái cái thuốc bảo vệ thực vật này thế cái thứ hai là năng suất này một thùng ừ. cà chua này bình thường ấy chỉ là 10 cân nhưng tưới silic này vào một thùng 12 cân 12 cân tức là nó nặng cân hơn. Vâng, nó nặng cân nó nặng hơn. hơn. Còn nó nặng cân hơn. Nó nặng cân hơn bởi vì nặng tại sao nó nặng cân là cái quả cà chua bình thường nó là rỗng rãnh, nó rỗng. À. Thế nhưng khi có cái phân này thì cái tế bào cái cà chua nó phát triển rất đông đặc thế cho nên là cái quả cà chua nó nặng hơn nó nặng hơn nó chắc hơn và nó nặng à. hơn nó chắc hơn không vâng. dập thế cái thứ hai là, là nó năng năng suất chúng tôi cũng năng suất cao và vâng, năng suất cao vâng. và trước đây nếu mình dùng phân thường thì một xào này mình được một lần thu được khoảng bao nhiêu ạ mỗi lần chỉ được khoảng tạ hơn tạ thôi hơn tạ vâng. nhưng mà nay có phân silic thì đấy, ờ, phân silic thì nó năng suất nó quả nó nặng hơn nhiều tức là lúc ông nói là nó được hai tạ vâng hai tạ, bây giờ là một một xào hai tạ sáu hai tạ vâng, bảy vâng thời điểm này đã là đỉnh điểm chưa thời này chưa chưa phải là đỉnh điểm vâng chưa phải đỉnh thế điểm. thì đỉnh điểm thì một ngày có thể thu được ba tạ hơn một ngày thu được ba tạ cả ba tạ vâng. vâng và để chứng minh điều này thì chúng ta đi vào những luống phía trong Đây, mời ông cả chua chảy quá đây cà chua chín đồng loạt này đây này đây các bạn xem đây một một, một cây đây này đây cái này là cả trong này chứ đây thì quay không hết à. trên một cây có thể là trong cùng một lúc nó có thể chín đồng loạt như thế này nó phải tới khoảng độ hai cân chín đồng loạt các bạn đây một cây có khoảng hai cây nó chín đồng loạt đặc biệt khi bón phân silic này thì nó nâng nâng cái chùm lên để đó nó chín nó chín sớm đấy, vâng. như à, nó chín sớm trước khoảng 10 à, đến 10 15 ngày nếu cùng trồng mà không tưới phân silic thì nó chín chậm hơn khoảng 15 ngày có phân silic thì nó chắc quả hơn nó nhanh già hơn và nó chín tôi khẳng định cái cái cà chua này tôi ngày trước gia đình là uh, các cháu nó đi công tác hết không có ai nhà thế nhưng mà toàn rau ăn chợ nhưng mà hai lần bị ngộ độc xít chết thế cho nên là tôi mới bắt đầu thế tôi mới làm rau để cho gia đình ăn như sau khi nghiên cứu khoa học thấy là một cái thứ ăn thì đảm bảo sức khỏe đảm bảo không bị ngộ độc thế nó mới đam mê thì vào mình nghiên cứu để trồng và bây giờ ông đã thành công giờ bây giờ gọi như là đã thành công cũng nhiều mùa dòng bầu cũng thành công rồi dòng mướp cũng thành công bây giờ là dòng đến cà chua thì đặc biệt là tất cả những những những những cái việc làm này là bởi vì có mỗi một mình tôi mà làm gần hai mẫu ruộng Đấy. thế là nhiều khi cũng chăm sóc nâng nâng cao lên cao lên đúng rồi nâng như thế lên cho em ạ vâng, ông nói tiếp đi cứ tưởng là là là là là cái ruộng cà chua này không có thời gian phun thuốc bảo vệ thực vật không phun thuốc lấm không phun thuốc sâu cứ tưởng là hỏng hết thế nhưng cuối cùng qua mấy cái đợt uh, mưa phùn rồi là thời tiết nó nó ẩm thấp cứ tưởng là nó bị lấm hết nhưng đến bây giờ thì đến đầu chín thì cây nó không bị lấm Đấy. thế là cuối cùng là không phải tốn bảo vệ thuốc thực vật mà lại cây lại rất đẹp đảm bảo sạch vâng. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đây, mình có thể xem đây này, này, trên nhiều những chùm khác. Một cây đây. Đâu? Đây ạ. Đây các bạn này. Đây một cây đây, trên một cây đây, nó chín đồng đều như thế này. Trong cùng đấy. Vâng. Đây. Cái chín rồi ăn. Qua đây chín rồi. Để ăn luôn. Này ăn luôn. Đấy, chín như này các bạn này. Đấy. Ruộng cà chua này từ khi trồng cứ chủ quan là phân uh, Silic Bắc Giang nó có tác dụng chống nấm nhưng tôi cũng cứ thử làm làm xem như thế nào thử nghiệm xem thế nào mà đến lúc qua mấy cái đợt là là là uh, thời tiết nó ẩm thấp nó mưa phùn rồi là tôi cứ tưởng là bận quá công việc không bận thu hoạch cái việc khác không chú ý đến ruộng cà chua thế không phun thuốc chống nấm không phun thuốc sâu à, không bảo dùng bảo vệ thuốc vật tưởng là nó nó nó hỏng hết thế nhưng mà cuối cùng là loại không sao không cần phun phun thuốc chống xương không cần phun phun thuốc bảo vệ thực vật thế đến nay là quả nó chín thì lại lại quá đẹp luôn thế ừ. thì chúng tôi tin tưởng rằng là là cái cái cái cái cái, cái vâng, phân xi bắc giang này lại lại là uh, thật tuyệt vời nó đúng với cái thông báo của khuyến cáo là là của các nhà khoa học thế cho nên là các bạn chúng tôi có có như thế nào chúng tôi chia sẻ cho các bạn là cùng sử dụng để làm sao cái vụ mùa nó cây cối nó không độc hại mà đảm bảo cái năng suất đảm bảo cái thu nhập cho những người nông dân đây các bạn này để nó sai như này thì mình có thể nhìn tổng thể đây đấy để nó sai như này đấy rồi. Vâng. ông đánh giá về cái lá của nó thế nào cái lá dùng phân silic này thì nó như nào lá phân silic nó dày hơn vâng nó dày hơn nó không bởi vì cây cà chua này tôi không sử dụng phân đạm thế cho nên là lá nó chỉ xanh cái màu lá đúng mà lá của cà chua mà lá nó rất dày nó có quả nó cũng rất dày cùi đây lá nó rất dày và màu xanh của nó là màu nọn chuối như này chứ nó không xanh như là khi mà ta dùng đạm ta dùng đạm hoặc là dùng NPK nhiều thì thì cái lá của nó là nó bị xanh đen nó thừa đạm nhưng mà cái lá dùng phân thì màu nó như này rất dày lá và đây thì không có cái biểu hiện của sương mai cũng như là của mốc xương đấy và ông đánh giá tỷ lệ sai đây như nào nó tỷ lệ nó sai lắm nó sai nó tỷ lệ của ông ông đánh giá là tỷ lệ sai như nào nó khi nó đậu quả ừ, là 90 phần trăm đậu quả mà so với cái, những năm trước thì cái cái cái cà chua dùng ờ, silic ừ, so với những cà chua mà dùng phân thường thì tỷ lệ sai của nó như nào cái này nó tỷ lệ nó sai nó đậu hơn nhiều không phải phun thuốc đậu quả không phải phun thuốc không phải thụ phấn không phải gì cả cứ thế nên nó gần như là tất cả là tự nhiên hết độc có phân silic nó tác dụng nó như thế Đây các bạn này. cà chua nó làm xếp sai và ông đánh giá về cái tỷ lệ sai cuống này thế nào cái cuống này nó nó, nó sai nó không có không có dụng quả vâng. nhưng khi bắt đầu lô lô lô chín thì lại vặt thì rất dễ vặt à rất dễ vâng, vâng. nó, nó không nữa. phải là ờ, là là là, là... đây chỗ này đây tức là nếu mà dùng bình thường thì à. có thể là hay bị dụng vâng. dụng nhiều trước bị dụng, dụng nhiều như khi lại ra cuống vặt này là vặt này dai cuống vặt lại dai cuống nhưng mà dùng phân này thì thì cái này lúc xanh thì không bao giờ dụng rất ra ông chả dụng thế nhưng mà khi chín này này dễ vặt một mẫu quả quả lại đẹp mẫu quả quả thì đẹp lắm quả hương đẹp chín đẹp đây đa số là nó không bị vẹo vọ mấy <laughs> quả nó đều